Newcastle và làm tài thì anh em đã húp được cái mã tài nè và anh em à, húp được cái mã tài hiệp 1 nữa nha anh em thì tài hiệp 1 0,75 mà nó có một bàn thì anh em cũng đã húp được mã tài hiệp 1 nè xỉu góc thì anh em thua anh em ăn chứ xỉu gốc là nó chỉ có chín trái anh em ăn được hai mã kèo rồi xỉu gốc là thì trong trong khi hồi qua mình nhận định cho tất cả anh em bốn cái mã kèo nhưng mà mình đã cho tất cả anh em ăn full ba mã kèo anh em chỉ gãi đúng một mã kèo là Newcastle thôi thì anh em vẫn lãi nha còn trong cái trận Tottenham và thằng uh, Bonemau á thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Tottenham nhưng mà nằm thêm một cái mã tài thì anh em đã hòa kèo trong cái trận này. Còn cái trận của Chelsea thì mình cho tất cả anh em nằm thằng Chelsea nhưng mà nằm tài nhưng mà bà tình ăn với tỷ số 2-1 thì anh em cũng húp được mã kèo tài. Anh em <coughs> gãi mã kèo Chelsea nhưng mà anh em nằm những mã kèo góc của tài của trận này thì anh em húp nha còn trận Man City thì mình đã nói cho anh em rồi đi trận này anh em cứ nằm vào cái mã kèo là Man City chấp góc thì anh em lụm tối qua anh, anh em cũng trong nhóm của mình cũng đã lụm được cái mã kèo là Man City chấp góc quan trọng là chơi trang anh em có thể chờ những cái mã kèo hạ mã kèo tột á thì anh em đã đánh tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn nha thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể um, chơi được những mã kèo mà giống như mình chờ kèo nó hạ xuống mình báo cập nhật cho tất cả anh em để anh em vào thì tỷ lệ anh em thắng cao hơn thì bây giờ mình sẽ vào nhận định trận đấu trễ của vòng 31 ngoại hạng Anh cho tất cả anh em nha đó là trận của Leeds United gặp Liverpool vào lúc 2 giờ ngày 18 tháng 4 là trận đấu trễ thì hiện tại anh em cũng thấy đây là cái đội hình ra sân của hai đội bên phía Leeds United chơi với sơ đồ là 4231 nha anh em. Đây, 4231 còn bên phía thằng à, Liver chơi với sơ đồ là 433 anh em thấy Liver đang chơi với sơ đồ là 433 hàng công cao nhất nè là Nunes nè Gabo nè salah nè trong cái trận này à, Liver đang muốn tranh một cái vị trí top 4 thì Liver đã tung cái đội hình trong cái trận này cực mạnh luôn nha anh em. Thì anh em thấy ba hàng công là ba cầu thủ mạnh nhất của Liver. À, phía dưới ba hàng thủ của à, Liver thì có Henderson nè, Fabinho nè, Thiago Atalaka nè và thằng à, Robertson, Van Dijk, Konate, Adnon thì anh em thấy trong cái trận này thằng Liverpool chung qua với cái đội hình là những cầu thủ mạnh nhất trong cái câu lạc bộ Liverpool của à, thằng à, này luôn. Thì anh em thấy Liverpool quyết tâm thắng trong cái trận này để vươn lên cái vị trí top 4 thì Liverpool đang có một cái khao khát lên vị trí top 4 để mùa sau có thể đấu C1 nha anh em. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà vị trí trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Liver nó đang có vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và có 44 điểm sau 29 vòng đấu đang cách cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 12 điểm nhưng mà Liver đang kém hơn những đội này hai vòng thì Liver vẫn còn một cái cơ hội để vươn lên cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng bởi vậy Liver trong những trận cuối này Liver cần phải um, chiến à, thắng đúp nha nam chiến thắng cách biệt rất là nhiều bàn thắng thì liver sẽ vươn lên cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì nói chung liver đang có một cái sự khao khát để có thể giành à, vị trí top 4 để có thể mùa sau vào đấu cúp C1 nha anh em còn trong khi đó thằng Leeds United thì anh em thấy Leeds United trong cái mùa này Leeds United à, đang có cái vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 29 điểm sau 30 vòng đấu thì hiện tại cái vị trí của thằng Leeds Olympic chưa có an toàn cho mấy nha anh em thì đang cắt vị trí đèn đỏ trên bảng xếp hạng chỉ có hai ba ba hai điểm thôi nha anh em hai điểm thôi. Nếu mà Leeds United để thua trong những trận cuối mùa giải thì Leeds United sẽ có nguy cơ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ để có thể mùa sau xuống hạng nhất Anh đá nha anh em. Thì còn trong cái thành tích 10 trận gần nhất của bên phía đội chủ nhà trước nha anh em, đó là Leeds United thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất á thì Leeds United chỉ thắng được đúng 3 trận thôi nha anh em. Đây anh em thấy trong 10 trận gần nhất đây. Đó. Thằng Lít nó chỉ thắng được 3 trận. Trận đầu là thắng lên à, Nottingham Forest nè với cái tỷ số là 2-1 trên sân nhà. Trận thứ hai thì thắng Wolverhampton với cái tỷ số là 4-2, trận thứ ba thắng Southampton. Thì anh em thấy trong 3 trận thắng này thằng Lít nó chỉ thắng được những cái đội bóng mà tên tuổi đang rất là yếu, đang có phong độ tụt dốc trong cái mùa hạn này luôn. Đó, thì Leeds chỉ thắng được những đội đó thôi còn Leeds để thua Crystal Palace nè với tỷ số là 5-1 nè thua Arsenal rồi à, thua Chelsea thua Fulham thua Everton thì cái rong phong độ của thằng Leeds nó chỉ ăn hiếp được những cái đội bóng yếu thôi nhưng những đội bóng mạnh giống như Liver thì à, mình sẽ đánh giá cao thằng Liver trong cái trận này còn anh em thấy có phong độ trong 10 trận gần nhất của thằng Liver là cái thằng đội sân khách trong 10 trận gần nhất thì Liver đã để quà rất là nhiều rồi nha anh em thì đây anh em thấy nè trong 10 trận gần nhất của Liver Liver chỉ để thua đúng 3 trận thôi và thắng hai trận và quà tới 4 trận lần nha anh em thì anh em thấy đây trận lần nhất là để quà Arsenal với cái tỷ số là hai đều nè quà Chelsea nè thua Man City nè thì anh em thấy thua là chỉ thua những ông bự thôi thua Real Madrid thua Bernabeu còn trước đó thắng MU tới cái tỷ số 7 không nè đó anh em thấy nói chung cái mùa này cái phong độ của thằng River nó đang không có được ổn định cho mấy nha anh em nó đang chập trùng còn trong cái lịch sử đối đầu trong ba trận gần nhất thì anh em thấy trong ba trận đối đầu gần nhất á, những bàn thắng luôn nghiêng về bên phía liver nha anh em đây anh em thấy ba trận liver toàn thắng với cách biệt từ ờ, trận gần nhất á, thì lít thắng nha anh em lít thắng thì anh em thấy lít thắng trận gần nhất là 2-1 trước đó liver thắng 6-0 trước đó liver thắng 3-0 thì ờ, nay liver muốn tranh cái vị trí top 4 á thì trận này liver quyết tâm thắng thằng lít đậm trong cái trận lượt về của ngoại hạng anh này thì anh em thấy trong lượt đi á đây trong cái này là trong lượt đi nha thì liver lúc hiệp 1 là tỷ số là một điều thì liver nó đã ăn với cái tỷ số thua tỷ số là hai một anh em thấy trong cái trận đó thằng liver chấp tới hai trái banh hai trái banh lượt nhưng mà lúc đó cái phong độ của thằng Liver nó đang bị khủng hoảng thì nó không có thể ăn được nó đã để thua với tỷ số 2-1 luôn nha anh em thì anh em thấy cái đội hình ra sân trong cái trận đó thằng Liver nó chơi với cái sơ đồ là 4-3-1-2 nè đó hàng công cao nhất là Nunes nè Sala nè Fabiner nè anh em Fab, à, Fabinho nè cũng giống như một cái đội hình cũ thôi nhưng mà cái trận này nó có một cái sự thay đổi dẫn những cái cầu thủ cũ trong cái trận lượt đi trận này thì nhưng mà cái trận này có một cái sự thay đổi đội hình đó là chơi theo cái đội hình là 4-3-3 nha anh em 4-3-3. thì cái tỷ lệ công 4-3-3 là cái đội hình công mạnh nhất của thằng Liver bởi vì Liver quyết tâm thắng trong trận này chung qua với cái đội hình cực kỳ ảo diệu còn trong góc trong cái trận đó thì anh em thấy tới 18 quả góc. Góc thì nghiêng về bên phía liver là hết 14 quả góc và bên phía thằng à, chỉ được 4 quả thì anh em có thể đầu tư cái mã tài góc hoặc là liver chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng cũng rất cao. Nhưng mà cái trận này liver đang là đội sân khách thì anh em không có thể vào cái mã liver chấp góc được. Nhưng mà anh em có thể vào cái mã là thằng tài góc thằng liver quá là ok cho tất cả anh em trong trận này luôn. Thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em luôn. đây thì anh em cũng thấy tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em thấy trong cái trận này thằng liver chấp tới cái mã kèo một nhưng mà mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn là mình chốt cho tất cả anh em nhanh gọn lẹ trong cái trận đấu này luôn để mình còn làm thêm một cái video nhận định trận đấu khác cho tất cả anh em nữa thì mình sẽ chốt cho tất cả anh em trong cái trận đấu này là bốn cái mã kèo nha anh em đây bốn cái mã kèo trên màn hình cho tất cả anh em cái mã kèo đầu tiên là mình cho tất cả anh em nằm cả trận liver chấp 0.5 thì hiện tại liver đang chấp với mã kèo là 0.75 nhưng mà anh em có thể chờ <coughs> ra sân kèo nó tụt xuống còn 0.5 thì anh em vào cái mã kèo liver chấp 0.5 nè thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo độ trọn kèo nó sẽ cao hơn thì còn Nguyên trận thì anh em cứ vào cái mã tài 2,75 cho mình. Thì trong lịch sử đối đầu á, thằng Liver đã từng ăn 3-0 đến 6-0. thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài mạnh tay cho mình. Còn giống như mà mình đã phân tích cho tất cả anh em á, góc hai thằng này nó gặp nhau tới 18 quả góc trong cái trận gần nhất hai này gặp nhau thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc 4.5 hiệp 1 nè,